hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ có nhiều nguyên nhân, nhưng theo Viện Tâm lý Lozer, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu não nên hướng điều trị mới hiệu quả nhất chính là ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế rồi nó dễ. Bạn bị đau đầu, đau nhói có thể chỉ xoáy vào một điểm cố định như dùi đâm, đau có thể di chuyển giữa trán, đỉnh đầu, ổ mắt, thái dương, lan đến vai gáy, đau tăng lên khi ăn cứt. Bạn bị chóng mặt, hoa mắt, chóng mặt có thể xảy ra đột ngột khi ngồi dậy, đứng lên, gây choáng váng, say sẩm, đi đứng loạn choạng hoặc xuất hiện các cơn chóng mặt nhẹ, dai dẳng mãn tính. Ôi bạn ơi, là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ bạn nếu bạn chơi đồ vào thì là đề kháng khỏe nó không bao giờ bị bị bị bị chóng mặt hoa mắt